Ờ, xin chào các bạn, lâu lắm rồi mình mới quay trở lại với uh, chủ đề phim hoạt hình Thế thì có rất nhiều các bạn mơ ước là chúng ta sẽ tạo ra một cái channel cho ừ, trẻ em children ở trên uh, cả nước và khắp thế giới Thế thì uh, hôm nay tôi uh, sẽ trở lại quay trở lại với uh, phần mềm Zoom Boom Harmony phiên bản 20 đó là phiên bản mới nhất hiện nay thì so với các phiên bản 16, 17 ờ, và các phiên bản trước đây thì phiên bản này là một phiên bản họ đã lập trình một cách ờ, đưa chúng ta một phần mềm ờ, rất là hoàn hảo thế nhiều bạn vẫn chưa biết sử dụng phần mềm này thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng phần mềm để chúng ta thực hiện những ước mơ của mình tôi thì không phải là một artist hay một animer tôi chỉ là một cái người gọi là biết cơ bản và biết cách thao tác cái phần mềm để chúng ta có thể sử dụng nó cho tốt thế thì uh, các bạn uh, sẽ cài đặt cái phần mềm này trên các trang web mà người ta hướng dẫn các bạn mua được bản quyền thì càng tốt thì uh, trong giao diện của phần mềm này giao diện của phần mềm này đấy thì các bạn chú ý cho tôi là chú ý cho tôi là uh, toàn bộ thế nào? phần đỏ đỏ này chú ý cho tôi là toàn bộ uh, phần công cụ nằm phía bên tay trái của chúng ta phần bên phải <coughs> là các cửa sổ nhưng mà các cửa sổ này không mở ra đồng thời một lúc thì họ cho chúng ta là cần đến đâu chúng ta làm đến đấy phần dưới của chúng ta phần dưới của chúng ta gọi là phần timeline timeline là cái dòng thời gian để mà các bạn kiểm soát nó phim dài hay phim ngắn cảnh dài hay là cảnh ngắn thì đây là dòng thời gian tính theo giây Đấy, các bạn chú ý nhá dưới dòng thời gian là các lớp của các đối tượng vẽ lớp các đối tượng vẽ Đấy. còn bên này thì chúng ta muốn có bảng màu color Đấy, màu color thì chúng ta sẽ thấy xuất hiện là màu color để cho chúng ta có thể tạo màu Đấy, ngoài ra còn có cái thanh thuộc tính thanh uh, ờ, tool property để cho chúng ta có thể xem được các thuộc tính thuộc tính gồm có cỡ chữ cỡ của bút vân vân thì uh, đây là tôi uh, phát họa một cái con lai rừng hay một con chó được ở trên cái lớp 1 Đấy, lớp 1 đây thì các bạn nhìn thấy các biểu tượng nhé con mắt này là để chúng ta bật này để nó hở ra Đấy, trong chế độ right ở camera thì chúng ta chú ý là chế độ camera là chế độ camera chế độ right là chế độ vẽ Đấy, thế thì ở cửa sổ vẽ của chúng ta thì nó hiện ra một cái bảng lưới cross để cho chúng ta căn chỉnh cân đối còn ở phần đây gồm một con mắt là để cho chúng ta hở được cái lớp lớp uh, con nai rừng gọi là đây là bản nháp con nai rừng thì lát nữa chúng ta sẽ vẽ con nai rừng và cho chuyển động thế còn con uh, phần mà có chúng ta tưởng tượng như các lớp xếp như là một cái các cái trống xếp vào với nhau thì đây là gọi là onion skin là để cho các bạn có thể vẽ mờ các đối tượng khác nhau bên cạnh theo của frame ở trên này là mỗi một khung là một frame nhưng mà ở đây ở đây thì tôi gọi đó là một cái expo expo thì cùng một lúc thì các bạn có thể không nhớ được hết tất cả chức năng cùng một lúc thì chúng ta không thể nhớ hết tất cả các chức năng nhưng mà chúng ta vẫn cứ có thể ờ, học dần từng thứ một trên đây là nút play Đấy. đây là cái nút gọi là gender và play nút playback nút và vòng lặp còn đây là âm thanh còn ở phần này là chính, chính là các quiz easy in tức là các nhập vào các hàm số công thức để cho nó mềm mại còn ở đây là các keyframe insert keyframe và xóa keyframe đấy các bạn nhìn thấy rồi đây là khu vực chọn central vân vân thì chúng ta sẽ khám phá dần ở đây thì gồm có con ờ, select select và cutter select cho chúng ta lựa chọn toàn bộ đối tượng cutter là chúng ta cắt đi những phần bỏ đi những phần và chúng ta không cần thiết Đấy, còn đây là brush cho các bạn vẽ bằng chồi đây là bút chì đây là con dấu đây là xóa đây là pen đây là morphing à, ờ, morphing là một thuật toán morphing biến đổi từ đầu đến cuối Đấy. morphing rất hay các bạn uh, chú ý nha đây là hand thế tôi nói phím đất này à, phím đất di chuyển uh, hình như trên uh, photoshop giữ phím space và chúng ta sẽ di chuyển À, giữ phím, phím space di chuyển nhé giữ phím Alt Control để chúng ta quay chúng ta quay đối tượng Đấy. khi mà chúng ta nghiêng này thì arm ship C arm ship Đấy, chúng ta sẽ ờ, Z để tôi thì uh, khi quay như thế thì chúng ta sẽ xem cái phím mà chúng ta cần quay ngược trở lại thì chúng ta sẽ chọn là ờ, rotate Đấy. rotate này reset rotate thì chúng ta sẽ chọn vào đây rotate này chúng ta chưa chúng ta chưa chưa chưa đặt cho cái phím tắt cho nó à, cái này do chúng ta đặt thôi à, thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ đặt bằng bút bằng rotate thì chúng ta sử dụng vào tôi nhớ không lầm là shift an c hay là cần ctrl an c v ba phím này cho nó tròn lại Đấy, thì chúng ta có thể xoay cái này chúng ta vẽ không được chúng ta dùng chuột chúng ta vẽ nhá Đấy. À, ta giữ cái này Đấy. Đấy, chúng ta có thể vẽ được còn đây là công cụ transform giúp chúng ta di chuyển đây là chúng ta gọi là inverse uh, uh, tiếng Anh khó đọc nó gọi là phần tạo xương à, tạo xương Ê, bây giờ chúng ta sẽ vẽ con vật này vẽ con vật này thì chúng ta sẽ làm thế nào các bạn uh, nhấp cho tôi một vào nút này chúng ta nhấp vào nút uh, cộng nhé cộng cộng thì chúng ta chọn login ở đây các bạn chú ý cho tôi Đấy, các bạn chú ý nhé à, ờ, các bạn để chế độ vector bởi vì là để muốn làm nét thì chúng ta sử dụng vector còn khi chúng ta vẽ cảnh thì chúng ta chọn bitmap cảnh thì chúng ta chọn bitmap nhé gọi là layout đấy và background thì chúng ta chọn select bitmap còn về phần là uh, các object thì chúng ta chọn là các vector Đấy. thì ở đây chúng ta phân ra là như sau đầu nai nha đầu nai rồi chúng ta tiếp tục là tai nạn là rồi chúng ta cũng có thể là next là các bạn chú ý là tên của nó không đánh được tiếng Việt và chúng ta chỉ có thể là dùng cái dấu cách và thôi Đấy. rồi uh, mắt nai nai nhá thì chúng ta à, chúng ta có thể là à, lòng đen gọi là con người Egypt Egypt là con người Đấy. rồi chúng ta lòng trắng y ai ra đặt như thế nha chúng ta vẽ các bộ phận như thế bởi vì uh, so với cái phần mềm moho của các bạn hay phần mềm animation animator ấy, thì nó rất là khó vẽ các bạn vẽ trong photoshop vẽ trong photoshop thì mất công và máy tính phải cực khỏe thì nó mới chịu nổi được cái các vector được không còn rất khó nhưng đối phần mềm này thì không đòi hỏi chúng ta với một cấu hình cao chúng ta chỉ cần coi i7 thế hệ mới là chúng ta làm ngon rồi bộ nhớ 16 g Đấy, cặp màn hình rời các bạn nào có, có mua tiền mua được màn hình rời như là thế hệ P thì cực ngon sẽ K thì hơi rô đấy thực con rô p bốn ngàn chẳng hạn con đấy chạy hơi bị ít luôn Và các bạn tiếp tục là body nine đấy body nhá xong các bạn lại đánh tiếp nó tự động xóa để nó thêm vào body line này chân trước chúng ta đặt thì có thể đặt là foot tốt phút Đấy. rồi am am phút tốt phòng đó chúng ta thì như thế nhé rồi chúng ta có thể đặt nó là cái đùi đúng không ở đùi nai Đấy. sau đó thì chúng ta bắt đầu là chân sau chân sau thì chúng ta ghi là foot là last cái bàn phím của tôi nó hơi hơi lầm khờ last foot đó. Ờ, rồi chúng ta có thể là am last bùi sau ôi tôi đánh hơi ấy các bạn không sao nhá thế và đuôi ok rồi bây giờ chúng ta đã tạo được những con vật thì bây giờ ta sẽ vẽ con nai này trước Đấy, trong một cảnh thì bối cảnh thì chúng ta có rất nhiều con vẽ được một con thì copy ra thật nhiều con rồi bây giờ bước tiếp theo để tạo làm sao để vẽ được trên các lớp này để vẽ được trên các lớp này các bạn chú ý cho tôi trong chế độ login các bạn chọn cho tôi bóng đèn line Đấy thì trong bóng đèn nó sẽ sâu cái cảnh của background ra cho chúng ta ở phía dưới theo thứ tự ngăn xếp stack các bạn có thể look top from top to bottom các bạn nhìn từ trên nhìn xuống dưới rồi các bạn sẽ thấy cái nắp lớp là đứng trên nó sẽ che đi cái lớp dưới bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo khung các bạn giữ shift receive rồi các bạn chọn first frame các bạn chọn last frame rồi bây giờ các bạn sẽ ấn đồng thời ba phím hit three key parallel chúng ta chọn ba phím shift and a đấy. à đây là là error của chúng ta đấy. đấy rồi chúng ta sẽ ở đây chúng ta sẽ ấn nhá còn Ctrl cộng off cộng a thì cái này các bạn sẽ bằng là new frame Đấy. Yeah, các bạn chú ý nhá ba phím này rồi ở ờ, tiếp theo này thu nhỏ uh, zoom in zoom out các bạn bạn đánh cho tôi là phím ký số 2 zoom in thì một nha one Đấy, cái này các bạn chú ý là sẽ làm như thế rồi um, tiếp tục này Moskin các bạn đăng ký space kỳ à, tiếp tục rồi các bạn có thể à, rotate thì các bạn giữ ba phím sau control cộng os cộng mau à, chú ý nha các bạn chú ý chỗ này Đấy. thì à, ở đây tôi đã ghi cho các bạn hết rồi bây giờ chúng ta quay trở về vẽ con này quay trở về vẽ con này ta xóa đi xóa đi xóa đi Đấy, các bạn xóa đi nhá ok delete all objects in script Now I begin to drop many parts of body. Đấy. Con nai tiếng Anh là gì nhé các bạn nhỉ? Deer. Ok. Bây giờ tôi phải là nhiều ra nhiều lúc ấy bình thường mình không nhớ được con nai deer. Uh, ờ, we are continue to kiss the deer. Okay. sao con nào bây giờ chúng ta sẽ vẽ nha. rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ là chúng ta sẽ vẽ từng cái một body body body here here foot foot foot foot foot body ok nào uh, chúng ta using to Lightroom ok Lightroom uh, ờ, rồi các bạn chọn select tool property chúng ta sẽ chọn size two à, chọn cái cỡ nhỏ nhất ở đây nhé các bạn nhé chọn cỡ nhỏ nhất ở đây đó, để vẽ cho nét các bạn có thể về cỡ một cũng được đó. Ở nhập vào đây một chấm năm các bạn vẽ 1.5 các bạn vẽ ra cho tôi các bạn chúng ta bend chúng ta uốn thế hit control à, là các bạn có thể là bend uh, line các bạn hit control uh, à, hit control doing ven nhé các bạn ven uốn uốn uốn is control during trò tôi tiếng anh không giỏi lắm nhưng mà thôi bây giờ chúng ta chọn này nhé ok nào rồi chúng ta tiếp tục vẽ rồi, ờ, sau chúng ta chọn này Đấy. rồi các bạn chọn này Tình. Đấy, về phần mực phần mực phần mực hôm trước tôi uh, ờ, select ờ, thì sao ta chọn post auto khác để các bạn cái này thì tôi chỉnh lại một chút Đấy.

thì uh, ờ, ta vừa đưa về chuẩn bây giờ ta tắt cái này đi ta tắt cái này đi để ta đóng lại ta mở lại à, xem nó đây rồi yeah, ok các bạn uh, don't worry about this problem các bạn không lo lắng vấn đề này ok nào bây giờ chúng ta đã bật được đúng màu của nó rồi chúng ta sẽ bật cái này lên Đấy. rồi cái màu này chúng ta cho vào đây Với cái màu này cho vào đây đây chúng ta đã vẽ được cái con nai rồi bây giờ chúng ta sẽ vẽ tiếp phần đuôi và tiếp phần đuôi thì ở phần đuôi này chúng ta cho cái đây cho phần frame đuôi đấy chúng ta dùng đuôi khác bằng này để chúng ta nhìn thấy là chúng ta đã vẽ xong cái phần này bây giờ đến phần đầu phần đầu của nó ta sẽ vẽ phần này khi các bạn quen rồi thì các bạn vẽ ờ, mọi thứ nó đều dễ hơn trơn tru hơn vẽ sẽ nhanh hơn đây chúng ta đặt tên s rồi chỗ này chúng ta có thể cho select cho màu cho đúng chúng ta vẽ đến bộ phận gọi là tai tai để đến cái phần nào các bạn vẽ thì đều tốt à, các bạn vẽ này xong nha bây giờ tôi vẽ mắt mắt rồi ờ, giờ chúng ta nhìn mắt ở đâu rồi rồi chúng ta sẽ vẽ đến phần chân chân chân thì chúng ta cho cái này vào đây nhé một hai ba chúng ta vẽ từng cái một từ rồi phần confront body à, thì như thế này vậy thì cái này chúng ta sẽ sử dụng body các bạn đặt tên màu chuẩn nhé đặt tên màu cho đúng thì chúng ta sẽ vẽ đúng young medieval ok, ừ. đó. duplicate này đó. Rồi, chúng ta duplicate này nhé thì chúng ta sẽ được cái chân chân sau rồi ok chân đến được chân sau chân sau thì các bạn à, bây giờ chúng ta có thể tắt này đi Đó. và chúng ta đã có một con nai bây giờ chúng ta sẽ di chuyển Đó. con này nhá bây giờ chúng ta sẽ làm thế này Đó. chúng ta bật sang chế độ camera Ồ. Ờ, trong chế độ này bây giờ chúng ta sẽ chọn tất cả đây. Đấy. Giữ ship các bạn tăng lên. Các bạn tăng lên đây. Tăng lên đây nhé. Rồi đến đây Đấy. Ok. Các bạn tăng lên đây. Các bạn đẩy lên lên. Rồi ok nhé ok Nếu các bạn đã lên lên một tí còn để này đây một tí đây lên một tí à. đây thì các bạn à, các bạn nhân nhân đôi Đấy, à, sau đó các bạn đẩy lên đây một tí ok bước tiếp theo ta làm như sau ta làm như sau đầu Nai này đầu Nai Rồi chúng ta cho cái này nhé Cho cái này vào trong đây Đấy. Rồi bây giờ tôi mới làm như sau nai các bạn cho vào position post uh, z đó các bạn chú ý nhá đánh trục z chúng ta cho nên đơn vị không chỉ không không không chín rồi tiếp tục phần này phần này chúng ta cho không chấm không không bảy đây chúng ta cho không chấm không không tám rồi cái đầu của chúng ta lớn hơn cái kia một tí không chấm không không sáu ok chấm không sáu nha body không chấm không không năm chân trước ra cho 0.006 Đấy. không chấm không không bảy không chấm không không tám đó rồi bây giờ chúng ta sẽ xong một cái đúng không bây giờ đến xong trong một cái ra mình đuôi cái này lên trên không chấm không không sáu không chấm không không bảy Đấy, các bạn làm là như thế nhá Đấy, đến là 0 chấm 008 ok đó và con line chúng ta đã làm cho nó ở trình này bây giờ các bạn sẽ rigging bước tiếp theo là chúng ta rigging thì chúng ta chú ý cho tôi ta có thể tắt cái này cũng được rồi các bạn ờ, các bạn chọn đến đây bạn ấn F5 được rồi nhá cái này chúng ta cho vào đây ok phút phút phút rồi đấy bỏ đi đấy không có đấy không à, đi. À. Yes. Rồi, ok nhá. Tài à. rồi bây giờ chúng ta sẽ làm như sau chúng ta cho chân trước trước chúng ta chọn rigging tool trong phần này các bạn chú ý chọn cho tôi phần cái búa cái này không chọn cái này nhá Đó, bây giờ chúng ta sẽ đặt vào đây cái này là cái sự ảnh hưởng các bạn có thể làm ra ngoài rồi ok chọn tiếp theo phone này Đấy. thì các bạn chọn cho tôi đây điều mới chúng ta chọn ok bước tiếp theo xong các bạn chọn cái này các bạn chọn đây Đấy. ok nhé rồi chúng ta chọn sang bên này để mũi tên này sang đây rồi à, tôi ờ, làm lại bước này nhé tôi làm lại bước này cho các bạn Đấy. đổ lại nhé đó. các bạn chọn tôi là đó đây các bạn chọn nút này nút này nhé. rồi. bây giờ ta chỉnh ở phía đằng này cho nó mát hàng này mất hai cái sinh ra như thế bây giờ chúng ta sẽ chọn breaking chọn chỗ này rồi bây giờ chúng ta sẽ làm lại bước này nhé không chấm không không sáu không chấm không không chín ổn không chấm không không bảy không chấm không không tám ok chân first body 0.005 ok nào bây giờ ta đã sửa xong như thế Đấy, xong như thế rồi bây giờ chúng ta sẽ chọn từng cái một nha các bạn con nấu cơm đi để ăn cơm con nấu không nhưng mà vẫn còn đủ cơm vẫn không thôi ạ thế à nào bây giờ chúng ta sẽ làm chuyển động của con nai thì các bạn biết là khi chúng ta render ra khi mà chỉ một mình con nai không ấy thì nó sẽ là nền màu đen chúng ta phải làm ờ, cảnh rừng các thứ nữa ở đây chúng ta sẽ xóa đi cái xóa đi cái uh, ờ, iframe này để cho nó khỏi ảnh hưởng đến phần dưới đó đây chúng ta chỉ biết là nó nằm ở đây đó, thì cái chân này à, <clears throat> bây giờ tôi sẽ phải đặt lại bởi vì là do lúc đầu tôi không đưa con trỏ về phía đầu đó, dẫn đến là nó đã bị uh, đẩy xuống đằng ta cho cái này xuống dưới nhé cho body của nó lên trên Đấy, chúng ta làm lại được 0.006 Đấy. rồi bây giờ thì body nó như vậy ok bây giờ con uh, mắt mắt thì chúng ta cho cái mắt ở ngoài là 0.000 0.009 Đó. rồi đến y là lòng trắng lòng trắng của nó là tôi cho nó là 0.007 Đấy. sau đó đến uh, con người con người thì nó phải cao hơn cái cái lòng trắng Rồi chúng ta cho 0.008 đó. Đó. một cái tai tai các bạn để thằng nào được thế bây giờ ta mới dứt gọi, gọi là tạo xương đấy ta sẽ chọn cái chân này tạo xương trước đó. ta sẽ tạo xương thế thì ở đây chúng ta sẽ chọn tool property Đấy, tôi chọn xương này tôi đặt vào đây Đấy. thì các bạn thấy là cái đây chúng ta có thể điều khiển được sự ảnh hưởng của nó à, bàn kính đây influence radius bond Đấy, ở đây là chúng ta sẽ tăng lên hai hay bốn đấy tùy các bạn còn cái này các bạn có thể tăng được Đó. cái xương này thì nó rất hay ở chỗ này đấy là một cái tiếp tục là một cái chân sau cái chân này thì tôi cho sang bên cạnh cái chân sau chân sau thì ta lại cũng làm như vậy ta sẽ làm cái chân sau vào đây chân tầng lớp tầng của tầng kia đấy đó. là chân này rồi bây giờ tôi được hai chân rồi bây giờ đến chân dưới đấy, chân dưới này thì chúng ta chọn đây chúng ta chọn đó đây là chân dưới nhá rồi đến chân này xong rồi thì các bạn chọn cho một chân ở đằng tít đấy lắp đặt xong rồi đó à, cho mình cái nhá bây giờ đến lượt cái đuôi à, cái đuôi thì các bạn cộng một cái rồi các bạn cộng xương ta để như thế ok rồi đến uh, cái ờ, đầu cái đầu thì chúng ta có thể làm cho cái tai trước chúng ta làm cho cái tai Đấy, tai này thì tôi chọn cái xương này tôi chọn một xương này Đấy, thì tôi có thể là các bạn thấy là mỗi người cái một cái một cái loại uh, thì nó khác nhau Đấy. nó đều là deformation hết đúng không rồi bây giờ tôi chọn cái à, mặt chọn cái mặt thì tôi cũng chọn cái xương này Rồi. thì ta cho cái hát này lên 0.006 Đấy, để cho nó lên hình trên rồi bây giờ đến ờ, lượt con người người của nó để chọn này để chọn xương đây Đấy. rồi có thể nó xương đấy rồi bây vâng, giờ các bạn chú ý cho tôi nhé phần tiếp theo ta sẽ làm như cái này ta phải vì mỗi một bộ phận có một cái xương rồi bây giờ chúng ta sẽ cho nó vào body và ta tạo một cái khớp gọi là uh, ờ, key mark output thì matrix ống à, chúng ta tạo hết cho tôi cái này cũng cái này cũng vậy nếu không thì nó sẽ rời rạc nó sẽ không chuyển động được Đó. các bạn có thể đặt tên được nhưng mà tôi lừa, tôi không đặt tên Ờ, đặt tên vào đây từng cái một thì nó Rồi, ờ, tôi kéo hai cái này vào trong body đó rồi những cái trên này ta chọn hết ta kéo vào trong body đi chúng ta đây nhé thật cả các này. hai lần trên trước này body thì uh, ờ, thế nào này là top thằng một kéo từng cái một các bạn kéo một phát luôn rồi không hiểu sáu là à, cái sáu là cái của cái chính cái chủ rồi ok bây giờ chúng ta sẽ cho nó chuyển động các bạn thấy là tại đây các bạn chỉ cần nhấp cái này thôi đấy. và các bạn có thể tạo này đấy các bạn tạo như thế rồi cái này các bạn đó đó cái đầu các bạn có thể vẩn nó lên ui các bạn bấm lên này Đó. ta tạo ờ, xong một tí nữa ta làm một cái ờ, auto control chỉ tự động các bạn có thể các bạn mắt các bạn có thể di chuyển tay các bạn có thể cúp vuông bây giờ ta sẽ Đấy, đây này. đến đây các bạn ấn cho tôi nút này ở ờ, nút này thì cho nó chuyển động mềm mại nó không stop lại ok rồi ok ờ, rồi ta làm cho này làm sao đó, ờ, thì nuôi thì các bạn phải cong này con chuông của chính này chuông chính này của chúng ta nội cái con chuông chính này ta à, có thể xóa nó đi được nhưng mà thôi ta coi như là đứng ở đây thì trong cái bài này là con này đứng tại chỗ đến mọi người chuẩn bị ơn lại nó không ngoài xoay Rồi, chỗ này chúng ta chỗ cái press này lên đây press lên đây thì khi mà chúng ta xoay dễ hơn đó nhà một cái press nó chạy đi đâu rồi đi các bạn 啊，可以。 nó đây là cái chuyển động của online Đó. các bạn có thể cho nó lệch vào lên chúng ta lại cho cái phép vào đây ngoại đó, thì công tác đó là giờ cái chính này nó để trường chính này muốn đi Đấy, ờ, nó có thể đi đi đến đây thì nó hoàn thành cho bộ phần này bộ phần này Đấy. thì chúng ta làm mọi người test này quay xuống đó Đấy, rồi đến ờ, đây các bạn lại có thể cho cái chân này ra đấy đó đây là tôi uh, dẫn các bạn vào các bạn nhìn thấy đây là chúng ta cho thử nha Đấy. bay thì chúng ta muốn đi thì nó sẽ chuyển động đi Đấy. xong con nai nó chạy rồi tại con nai mà xem con nai nó chạy à. này con nai kiểu gì ấy đó đó con nai đó ừ. đó vâng. cho nó chuyển động nó chạy á bố vẽ như thế này à ừ. mà khá giống gọi là một bố dạy mà đó nai ừ. ta sẽ làm nhiều con nai để nó chạy nhiều con nai lúc đấy thì các bạn sẽ tách được chúng ra ở đây là bài 1 thì à, mình xin tạm dừng tại đây ở à, bài buổi sau thì mình tiếp tục để cho hướng dẫn các bạn là nhân nhiều con nai ra tạo thành một cánh rừng nhiều nai nhiều thỏ vân vân ok nhá rồi thế là các bạn đã hiểu vấn đề làm này Đấy. rồi cái mõm này các bạn có thể vạch lên đấy mắt này các bạn thấy có đấy này tai này các bạn thấy cụm này đuôi các bạn có thể có rất là ngon đúng không rồi các bạn thân mến mình vừa kết thúc ở đây và chào các bạn nhé